Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Sâu Kèo cũng như là cái kênh uh, Tiếng Bóng Đá nha anh em. Thì anh em nhớ để lại cho Tiếng hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh của cái kênh Tiếng Bóng Đá cũng như là cái kênh Tiếng Sâu Kèo nhé. Đấy, để cho Tiếng mau đạt đến cái cột mốc là một ca sub tại cái kênh Tiếng Sâu Kèo này nha anh em. Thì uh, Tiếng cũng cảm ơn anh em đã ờ, theo dõi và ủng hộ Tiếng cái thời gian qua. Đấy, thì uh, trong video này Tiến sẽ tiếp tục uh, lựa chọn những trận đấu uh, được diễn ra vào tối nay cũng như rạng sáng ngày mai để tiếp tục phân tích và nhận định cho anh em đấy nhưng tiến đã nói với anh em là do cái đề xuất của youtube là tiến phải làm video là sớm trước một ngày có thể là một ngày gửi đấy cho nên những cái mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em trên youtube chỉ là tham khảo thôi đấy anh em nhớ nhá thì uh, anh em có thể xem này tiến đang làm cái mã kèo cho các anh em tiến sẽ lựa chọn những trận đấu là vào uh, 21 giờ đó 9 giờ tối ngày 19 tháng 3 nhưng hiện tại chỉ mới là ngày 18 thôi tiếng tiếng làm trước cho anh em hơn một ngày rưỡi anh em thấy đó thì những cái trận ờ, đấu tối nay là vẫn chưa diễn ra tiếng đã lên full mới kèo rồi vẫn chưa có diễn ra nữa đấy có trận uh, uh, ngoại hạng Anh rồi uh, khuya ngày mai nữa nè đấy rồi uh, trận chung kết UB Cách Tăng với Gắt nè cũng được diễn ra vào lúc uh, 9 giờ tối nay này đấy anh em thấy đó tiếng phải làm trước cái video như vậy nó mới có cái đề xuất từ YouTube cho nên anh em mới có thể tìm kiếm được cái video để ờ, anh em soi các mã kèo mà Tiến đã đưa lên đấy cũng vì cái việc mà Tiến phải lên video sớm cho anh em cho nên ờ, những cái mã kèo mà mà Tiến đưa ra Tiến nói là một lần nữa chỉ là tham khảo thôi nhá vì những cái thông tin hiện tại nó còn hạn chế cũng như là đội hình ra sân chính thức này nọ nó vẫn chưa có đấy anh em nó chỉ có được những cái đội hình dự kiến với uh, uh, các chuyên gia nhận định về các cái cầu thủ là chấn thương này nọ nó chưa có được chính thức đấy chưa có chính xác cho lắm nhưng mà trước giờ bóng lăn tầm uh, uh, một tiếng nửa tiếng đến một tiếng thì chắc chắn là những mã kèo mà tiến đưa ra trên nhóm nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều vì cái thời điểm đó là nó sẽ có cái uh, uh, nó sẽ có cái thông tin chính thức về cái đội hình ra sân này cũng như là cái uh, uh, những cái cầu thủ nào chấn thương cầu thủ nào không chấn thương rồi uh, uh, huấn luyện viên chơi với sơ đồ gì rồi à, cái đội bóng nào cần điểm nhiều hơn nói chung là tiếng cái thời điểm đó trước một tiếng trước giờ bóng lăn chắc chắn là tiếng sẽ sôi kỹ là các mã kèo lúc đó mã kèo chắc chắn nó sẽ chuẩn hơn rồi đúng không anh em tại vì mình có nhiều cái thông tin mà đó chơi banh bóng là anh em phải chơi như vậy phải sôi kỹ từng mã kèo sôi tỉ kỹ từng cái cầu thủ cũng như là cái đội hình ra sao để anh em hấp vào kèo đúng không đấy trên em chơi theo cái dạng hên xui thì rất là khó ăn luôn tỷ lệ chỉ 50 50 thôi đó chơi theo cái kiểu đó rất là dễ xa bờ thu tha luôn đó ok thì tiếng chỉ muốn chia sẻ cho anh em như vậy thôi thì trong video ngày hôm nay à, Tiến sẽ lựa chọn và nhận định phân tích cho anh em trước cái trận đấu giữa Arsenal với Crystal Palace nha đây thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 21 giờ tối nay Ok thì thì cái trận này là được diễn ra uh, ở uh, ở vòng 28 ngoại hạng Anh nhé anh em. Đấy thì à tiếng quên chia sẻ với anh em một việc nữa là để vào cái nhóm của tiến ấy để vào cái nhóm của tiến mà lấy được các mã kèo thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram tiến để ở phía dưới góc video này nhá đấy số zalo 0963 731 346 telegram là kèo bóng cao tiến anh em cứ liên hệ một trong hai cái cái uh, uh, ứng dụng này thì Tiến sẽ lập tức uh, trả lời anh em và gọi trực tiếp cho anh em để uh, hướng dẫn cho anh em cái cách vào nhóm cũng như là cái cách chơi trên trang đấy thì thì để vào nhóm của Tiến thì hoàn toàn miễn phí anh em Tiến nhắc lại là hoàn toàn miễn phí đây Tiến sẽ cho anh em xem qua về cái nhóm của Tiến này đây đây là cái nhóm của Tiến nha anh em thì cái nhóm của Tiến là hoàn toàn miễn phí và sẽ không thu một đồng phí nào từ anh em khi mà anh em vào nhóm hết đấy nhưng mà cái điều kiện để vào nhóm thì anh em bắt buộc là phải có một cái số vốn tối thiểu là từ một hai củ trở lên đó anh em nhớ nha phải có một cái số vốn là từ 1 đến hai củ trở lên à, thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với Tiến đó đây thì à, nói về chơi cùng trang cũng như vốn hay cũ là sao thì tiến sẽ cho anh em xem qua trước về cái mã kèo của trận đấu này cũng như là là à, nói rõ hơn về cái cái vụ mà cái số 4 cũng như là về à, chơi chung trang là như thế nào đấy thì hiện tại anh em thấy cái kèo Arsenal với chiếc thomas Palace này đó đã có rất nhiều mã kèo trên trang rồi đúng không nếu cái việc thứ nhất anh em có một cái số 4 mà 1 đến 2 cũ Thí dụ như mà Tiến cho anh em một cái mã kèo chấp nào đó thì Tiến sẽ bảo anh em là dằn lại dằn lại ờ, một ít vào cái mã kèo tỷ số cũng như là chừa lại một ít là để uh, uh, đợi diễn biến đợi diễn biến trận đấu diễn ra nếu mà có gì thay đổi nếu mà có kèo gung kèo thẻ kèo góc giữa chặn gì đó tiến thấy ổn tiến sẽ lập tức báo anh em vào đó chơi như vậy thì mới có lãi nha anh em đó cái đó gọi là dằn vốn lại để cho mau kiếm lãi chứ anh em mà dồn hết vùng chặn thì thấy nào nó nó tỷ lệ ăn nó cũng 50 50 thôi tại banh bóng mà rất là khó đón đó anh em mà muốn đầu tư một cách hiệu quả nhất cũng như là đang anh em mà đang thua tha xa bờ mà muốn gỡ gạt đó thì anh em cứ liên hệ cho tiến nếu mà như mà muốn cùng tiến đi ở chặng đường dài à, trong cái trận đấu sắp tới đấy anh em thấy tiến làm video lúc nào tiến cũng nói rõ như từng cái uh, uh, cầu thủ cũng như là là trận đấu chơi ra sao nói chung là tiến phân tích rất là rõ từng cái đội bóng luôn đấy như vậy thì anh em mới mới uh, nắm được thêm thông tin để mà đầu tư đúng không đấy thì tóm lại anh em phải có một cái số 4 một hay cũ trở lên thì tiến sẽ đưa anh em vào nhóm à, và điều kiện thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến cái việc chơi cùng trang thì đây đây là điển hình như cái trang cái trang này là đang tiến đang vào cái mã kèo arsenal với chiếc tom Palace này đấy thì anh em chơi cùng trang với tiến tiến mới kiểm soát được những cái mã kèo hiện tại vì mình đang chơi chung trang với nhau mà đúng không đấy tiến mới kiểm soát được những mã kèo lên xuống như thế nào đó rồi rồi uh, kèo gung giữa chặn ra sao rồi kèo này kèo nọ ra sao đấy lúc đó thì tiến mới uh, soi kỹ lại soi kỹ lại nếu mà diễn biến trận đấu có gì diễn ra mà hấp dẫn kiểu như là là uh, mã kèo tăng hay mã kèo giảm gì đó tiến sẽ lập tức chụp lại báo lên trên nhóm cho anh em vào luôn đó chơi như vậy thì mới có lãi đúng không anh em chứ anh em đừng có chơi mà chơi dại chơi bên ngoài qua thầu qua cò nói thẳng ngay chơi bên ngoài qua thầu qua cò gọi là chơi ngu quá anh em anh em chơi anh em thua thì anh em mất tiền này anh em anh em ờ, thắng thì anh em cũng bị mất từ cái số lãi cái số like rồi số cỏ gì cũng ăn thầu mấy cỏ nói tụi nó chỉ ăn trên đầu anh em thôi đúng không anh em đấy ví dụ như cái mã kèo mà thằng Arsenal chấp 1.5 này trên trang trên trang hiện tại anh em thấy là chấp 1.75 ăn tới 2.03 riêng cái mã kèo chấp 1.5 tuy chấp ít lại nhưng mà nó sẽ vẫn cho anh em là bỏ 1 ăn 0.80 ờ, đấy thì cái mã kèo này ví dụ như trên trang nè à, chấp một trái gửi anh em bỏ một ăn 0.80 đúng không nhưng khi anh em chơi qua đầu qua cò thì anh em à, thằng thầu hoàng cò nó nó vẫn cho cái mã kèo 1.5 nhưng nó chỉ cho anh em ăn cái mức là 0.6 0.7 thôi đó còn mã kèo chấp 1.75 này thì thằng thầu hoàng cò nó chỉ cho anh em ăn cái mức là 1.7 1.8 đó điển hình là như vậy trên trang nó ăn rất là cao luôn nó nó sẽ ăn từ cái số like mà mà anh em thắng kèo đúng không nó ăn trên đầu anh em vậy đó nếu mà anh em thua thì chính anh em là người mất tiền thôi mà nó lại được qua hồng nó cũng chả mất cái gì hết cái đó gọi là chuyện ngu đúng không anh em đó nếu mà tiến có nói gì mạo phạm đến anh em thì tiến xin xin lỗi đấy nhưng mà tiến chỉ chia, chia sẻ thật lòng thôi là mình không có nên chơi ngu như vậy tốt nhất cứ chơi trên trang không phiền tới ai mình chơi thì tự mình biết thôi đó không có liên quan gì tới ai hết cũng như là cái vấn đề chơi thầu cò bây giờ nó cái vấn đề mà pháp luật nó đang tìm nó đang uh, soi mấy thằng thầu cò nhiều lắm đó tốt nhất anh em nên né xa đi và tự chơi trên trang cần thì cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ hướng dẫn còn cái việc mà để chơi trên trang thì anh em chỉ cần có một cái số tài khoản ngân hàng một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển tiền online gọi là cái banking online đấy anh em chỉ cần ờ, có cái có cái ngân hàng và xài cái chuyển khoản online thì chắc chắn là là sẽ tạo được một cái tài khoản nhanh trang để chơi đó <coughs> thì à, tiến chỉ muốn chia sẻ với anh em vậy thôi anh em đang thua tha sao bờ muốn gỡ gạt muốn đi đường dài với tiến thì cứ liên hệ cho tiến cái telegram hoặc là cái số zalo tiến để phía dưới góc màn hình trong video này đó tiến sẽ à, hướng dẫn cũng như chia sẻ cho anh em cái cách à, vào kèo như thế nào cái cách chơi như trên trang như thế nào đấy cụ thể luôn tiến sẽ không bỏ anh em nào hết đấy ok thì uh, quay lại với cái trận đấu này quay lại với trận đấu này thì uh, anh em có thể thấy nhà cái đã đưa ra các mã kèo cho anh em tham khảo hiện tại là mã kèo Arsenal chấp 1.75 cả trận này đó rồi 1.5 hay hòa 1.25 rất là nhiều mã kèo rồi ờ, mã kèo tài xỉu cũng vậy từ 2.25 cho đến 3 hòa rồi hiệp 1 rồi cả chặn tùm lum hết đấy rồi mắc kèo tỷ số nữa đó thì tiến cũng có nói là trận đấu này tiến nhận định khá là sớm nên chưa có được những cái mắc kèo như là kèo thẻ kèo gốc rồi kèo cả hai đội cùng ghi bàn này nọ cái kiểu những cái mã kèo rất rất là dị luôn em những mã kèo đó rất là dễ ăn luôn đấy nhưng mà bên đầu bên cò làm gì có đúng không đó nhưng mà chắc chắn với anh em là trước cái giờ bóng lăn tầm 6 tiếng trên trang à, nghiêng trên trang thì thì tầm 6 đến 8 tiếng thì chắc chắn những mã kèo thẻ kèo gốc này nọ nó sẽ lên full cho anh em để anh em chơi đó anh em kết mã nào thì anh em vào mã đó còn hiện tại thì tiến nhận định khá là sớm nên chưa có được cái mã kèo thẻ cũng như là mã kèo gốc để anh em chơi ok cho anh em nhưng với những cái mã kèo này tiến cũng sẽ phân tích và nhận định kỹ càng về hai cái đội bóng và đưa lên mã kèo phù hợp nhất cho anh em đầu tư nếu như mà anh em trùng ý với tiến thì anh em vào ok thì trước khi mà đi qua đưa lên cái tỷ lệ kèo ờ, cho anh em tham khảo thì anh em hãy cùng tiến đi qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này nhá đấy thì uh, <coughs> uh, anh em có thấy thấy cặp đấu này uh, đội hình ra sân của cái thằng Arsenal dự kiến là 4-3-3 nha anh em thì Tiến xin nhắc lại đây chỉ là những cái đội hình ra sân dự kiến mà cái chuyên gia nhận định trên cái trang này nó đưa cho anh em tham khảo thôi sẽ không có gì chính xác hết đó anh em nhớ nha chỉ là tham khảo về cái đội hình thôi đó thì uh, Arsenal ra sân với sơ đồ 4-3-3 với bộ ba tấn công là uh, Martinelli này đó rồi Josat này rồi Saka này đó rồi bộ ba tiền vệ là Battey, Isaka với Rorat thì uh, những cái cầu thủ uh, quen thuộc này của Arsenal đang có một cái phong độ khá là tốt nha anh em đó đang có một cái phong độ khá là tốt luôn và những cầu thủ trẻ này của Arsenal đang thi đấu rất là phù phơm và chắc chắn ở mùa giải năm nay thì Arsenal đang cùng với Man City cạnh tranh ngôi vô địch anh em theo dõi ngoại anh chắc cũng hiểu rõ mà đúng không nhưng mà khả năng cao vào mùa sau vào mùa sau nếu mà Arsenal vẫn giữ nguyên cái đội hình này với cái chiều sâu đội hình hiện tại thì chắc chắn là Arsenal sẽ làm tốt hơn cái thời điểm hiện tại nữa đấy vì các cầu thủ trải qua một mùa giải đầu tiên chơi với nhau mà mà đã làm tốt như này rồi thì cái mùa giải sau nó sẽ gắn kết nhiều hơn nữa đấy còn về cái đội hình của thằng Chiton Ballet đội khách sẽ ra sân với sơ đồ là 4231 đó và cái tiền đạo cấm cao nhất trong cái ờ, đội hình này đó chính là Zaha đấy thì anh em nhìn qua về những cầu thủ chấn thương anh em có thấy này Arsenal thì có hai cầu thủ chấn thương không thể ra sân uh, ờ, Niketia này đó rồi El này nhưng mà Saliba cùng với uh, Tomiyasu đã có thể quay trở lại còn bên cạnh của ờ, bên cạnh đó là thằng chiếc Tom Barrett cũng có hai cầu thủ chấn thương cũng có bốn cầu thủ có thể ra sân quay trở lại nhưng mà đây chỉ là những cái cái dự kiến thôi chưa chắc chắn gì hết nha anh em đấy và nhìn vào bảng xếp hạng anh em có thấy Arsenal đang đứng đầu bảng xếp hạng ngoại Anh với 66 điểm sau 27 vòng đấu với 21 thắng 3 hòa và 3 thất bại có 62 bàn thắng và để hùng lưới 25 bàn đó thì hiện tại Man Arsenal chỉ hơn thằng Man City với 5 điểm cách biệt mà thôi thì mọi cơ hội mà đua cái ngôi vô địch vẫn chia đều cho hai cái đội bóng này anh em nhớ nha đấy thì uh, uh, nếu mà Arsenal muốn đua vô địch ở mùa giải này thì chắc chắn là Arsenal sẽ tận dụng những cái cơ hội mà gặp những đội bóng ở tấp dưới để tích đừng từng cái điểm số để để để tiếp tục cạnh đua cái ngôi vô địch với Man City vì cái tỷ lệ vô địch của Arsenal hiện tại nó rất là sáng nha anh em đang bỏ xa là Man City đến 5 điểm lần đấy còn về cái thằng chiếc Tom Palace thì đang đứng ở vị trí thứ 12 tuy là đứng ở vị trí giữa bảng xếp hạng nhưng cái nguy cơ gớt hạng của con này vẫn rất là cao đó khi mà anh em nhìn nè thứ 18 19 20 cái nhóm cầm đèn đỏ chỉ lần lượt là 22 23 24 điểm thôi đấy chỉ cách cái thằng chiếc Thomas từ 4 từ 3 từ 3 đến 5 điểm mà thôi thì mọi cái nguy cơ gớt hạng vẫn còn đối với chiếc Thomas đấy thì ở ngoại hạng Anh mùa này như tiếng đã nói nhiều rồi thì thì đang rất là hấp dẫn trên cái cuộc đua cũng như là cuộc đua chủ hạng cũng như là cái cuộc đua mà đua ngô vô địch đấy đó đó người ta gọi là cái giải mà hấp dẫn những xứ sở chương mù là như thế đó anh em đấy <coughs> và anh em hãy cùng tiến xem qua về cái phong độ của hai đội bóng này nhá đây thì Arsenal Arsenal đã trải qua cái chuỗi mà mà 6 trận bất bại liên tiếp với 5 chiến thắng và một trận hòa hai đều trước Sporting ở cái trận lượt đi cúp ờ, C2 vừa rồi và quay lại với cái trận lượt về trên sân nhà thì Arsenal bất ngờ lại bị cái thằng Sporting này đó cầm hòa với cái tỷ số một đều và phải uh, phải phải dẫn vô cái lọt sút luôn lu và đáng tiếc cho thằng Arsenal trận đấu này là trên cái lọt sút ờ, penalty may gửi thì Arsenal đã bị ờ, loại bởi Botin ờ, thủ thành của Botin đó chính là anh em có thấy này Antonio Adan đã cản phá được một cái pha dứt điểm của Martinelli đấy và đã xuất sắc đưa cho thằng Botin này vào được cái vòng tiếp theo tại cúp C2 thì cái trận này là lọt penalty nó chỉ là thuộc cái mức là may gũi anh nha anh em đấy thì à, còn cái phong độ của cái thằng à, đội khách Chiton Ballet thì đang có phong độ khá là tệ đó 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường thì chỉ có 5 hòa và 5 thua không biết mùi chiến thắng luôn và ba trận gần nhất thì đều nhận thất bại cùng tỷ số 1-0 trước Aston Villa này rồi Man City này cùng với đó là Bài Tành đấy còn về phong độ sân nhà sân khách thì anh em cũng có thể thấy thì thằng Arsenal này riêng cái trận cúp C2 vừa rồi là lọt luân lưu hơn Sumay gũi thì tiếng cũng bỏ qua không nói nhiều về trận đấu này nhá nhưng mà tại ngoại hạng Anh thì Arsenal đã có hai trận thắng liên tiếp với tỷ số 4-0 trước Everton và 3-2 trước Bournemouth. Đó cái hàng tiền ờ, đạo của Arsenal đang thi đấu khá là tốt luôn. Và hai trận trước đó thì Arsenal có một trận hòa với với Brentford 1-1 này rồi thua 1-3 trước Manchester City, Man City nhưng mà hàng tiền đạo của Arsenal vẫn ghi bàn đều đều anh em thấy không một cái phong độ rất là ấn tượng còn về đội khách uh, về đội khách Crystal Palace thì ờ, đã cũng đã trải qua cái phong độ sân khách khá là tệ hại khi mà thua 4 hòa 1 ở 5 trận đấu gần nhất phải làm khách đấy à, và xét về cái phong độ đối đầu xét về phong độ đối đầu thì anh em có thấy nè sau 4 lần đối đầu với nhau gần nhất thì Arsenal có được hai chiến thắng và phải nhận một thất bại cùng với đó là một trận hòa trước Crystal Palace và mới đây nhất ở trận lượt đi ở trận lượt đi anh em thì thằng Arsenal này đã giành chiến thắng 2-0 trước thằng Crystal Palace và anh em để ý này cái mã kèo ở lượt đi do ở đầu mùa giải chưa biết được cái cái à, thực lực của hai đội là đá như thế nào ở mùa giải mới cho nên ở trận lượt đi này Arsenal chỉ chấp với cái mức là nửa trái mà thôi đó anh em nhớ nhá ở lượt đi chỉ chấp với mức nửa trái mà thôi mà Arsenal đã thắng 2-0 trận đấu này và về cái pha mức kiểm soát bóng thì này anh em có thấy dẫn trước 2-0 thì chắc chắn là thằng Arsenal nó sẽ nhường thế trận lại cho chiếc Crystal Palace nên cái tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ với 44% so với 56% của thằng Crystal Palace mà thôi. Đó, về cái số pha dứt điểm cũng như là cái pha mà tạo ra những tình huống nguy hiểm thì ngang nhau nha anh em nhưng Arsenal mới là cái đội làm tốt hơn và giành chiến thắng trong cái trận đấu này đấy và đến với cái trận lượt về này trên sân nhà của Arsenal cũng như là đang trong cái giai đoạn mà Arsenal thi đấu phải nói là cực kỳ thăng hoa ở mùa giải năm nay luôn là khó cái đội bóng này có thể đánh bại được thằng Crystal Palace tại mấy mấy cái hiệp chính thức đấy thì à, trước khi mà đưa ra cái tỷ lệ kèo à, mà tiến lựa chọn cho anh em thì à, Tiến sẽ cho anh em xem qua về cái nhóm của Tiến đó nhé Đây Tiến sẽ cho anh em xem qua thêm về cái nhóm của Tiến Thì vào cái ngày 16 anh em để ý này, Vào cái ngày 16 Thì uh, có những trận đấu như Arsenal Botin Rồi Feyenoord Juventus này Real Sociedad Atlas Roma Rồi à, Union Sen với Union Berlin Thì những trận đấu này Tiến cũng đã lên cho anh em 5 mã kèo Và riêng cái ngày 16 thì anh em cũng đã húp được 3 mã kèo và gãy hai. Chốt là anh em vẫn lãi một trong năm mã kèo này đúng không anh em Đấy nhưng riêng hồi tối thôi Riêng tối nay thôi anh em có đã thấy tiến đã cho anh em đến 6 mã kèo nhưng trong đó anh em hút được đến 5 mã đó toàn thắng trước 5 mã nha anh em chỉ riêng cái mã kèo này cả hai đội cùng ghi bàn giữa trận đấu Sassuolo với Spezia riêng cái trận này là là anh em thua thôi còn lại năm trận đấu kia anh em toàn thắng đấy thì anh em thấy không chơi trên trang có những mã kèo rất là dị luôn như cả hai đội cùng ghi bàn rồi xỉu góc tài góc này nọ nè đấy những mã kèo này rất là dễ ăn nha anh em đó xét đi suy đi tính lại thì thắng 5 gãy một trong 6 kèo mà tiến cho trên nhóm thì có phải là là quá ok không anh em đó thì là cũng có nhiều anh em nè hỏi tiếng rồi xin lọc uh, kêu tiếng gửi số tài khoản này nọ rồi xin lọc thì cái này là tự ý anh em thôi anh em mến anh em thấy có lãi anh em gửi cho tiếng thì tiếng cảm ơn anh em nhé chứ cái việc mà vào nhóm hoàn toàn miễn phí tiếng không thu một đồng lọc lá nào từ anh em hết ok cho anh em đấy thì uh, để vào nhóm của tiến tiến xin nhắc lại cần có hai điều kiện để vào nhóm của tiến thứ nhất là phải có một cái số vốn tối thiểu từ 1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 anh em cho tiếng anh em cho tiếng cho anh em xem lại thêm một lần nữa về cái cuộc đối đầu của hai đội này ở lượt đi à, anh em xem này tiếng có nói ở trận lượt đi là trận khởi đầu của mùa giải nên chưa biết thực lực của hai đội như thế nào đấy ở giờ à, nên Arsenal chỉ chấp Crystal Palace với cái mức là nửa trái thôi đó và thắng hai không nhưng riêng ở cái trận lượt về này thì anh em xem này Arsenal chấp đến cái mức là 1.75 thậm chí là lên đến lên đến hai hòa luôn đó thì thì uh, hiện tại cái thế lực của Arsenal đang rất là mạnh anh em cũng như là các cái cái các đội hình của Arsenal đã đi vào form rồi đấy nên chấp rất là cao đó tăng gấp 3 lần luôn đúng không anh em lượt đi chấp nửa trái lượt về chấp đến 1.25 chấp 2 thậm chí là gấp 4 lần luôn đấy về cái mã kèo chấp này hiện tại à, tiếng nói thật là rất là khó đoán tại vì tại vì sao vì cái thằng à, đây <coughs> vì cái thằng Chiton Ballet cũng đang cũng đang rất là cần điểm đó cũng đang rất là cần điểm luôn nha anh em thay vào đó ở những trận ờ, mới đây tuy là thua ba trận thua liên tiếp nhưng mà chỉ thua cách biệt với tỷ với với với một bàn mà thôi đó trước đó thì cũng thua mu một hai này đó rồi thua Chelsea 0-1 anh em thấy không ở 10 trận gần nhất có 5 trận thua nhưng mà 5 trận thua này chỉ thua cách biệt một bàn mà thôi đó cùng với đó là 5 trận hòa thì trong đó cũng có hòa trước cái đội bóng rất là mạnh như là MU này một điều trước MU này rồi hòa trước Newcastle này rồi hòa trước Brighton này đó rồi hòa trước Benford Liverpool các đội bóng có phong độ rất là cao luôn nhưng mà cũng rất là khó để đánh bại được uh, Crystal Palace cũng như là là thắng Crystal Palace cách biệt từ hai bàn trở lên đấy rất là khó luôn cho nên với cái mã kèo hiện tại thì tiến sẽ ưu tiên cho anh em về cái mã kèo mà mà à, về cái mã kèo mà đội khách đội khách được chấp à, 1.75 cả chặn đấy anh em nhớ nhá đây chỉ là những cái dự kiến ờ, những những cái nhận định dự kiến và mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em nhận đỡ cho anh em dự đoán nhận định để tham khảo thôi em nhớ nha đây thì vì sao mà mà anh em nên vào mã kèo này nhưng nếu như nếu như đây chỉ là tham khảo thôi tiến xin nhắc lại nhé nhưng nếu như mà cái à, hàng đội à, hàng à, hàng tiền đạo cũng như là tiền vệ của thằng Arsenal thật sự mà thi đấu với cái sơ đồ này nhá thật sự mà ra sân với cái sơ đồ này ép sân ngay từ đầu trận thì thì chắc chắn sẽ rất có dễ có bàn thắng dành cho Arsenal đấy anh em nhớ nha nhưng hiện tại chỉ là dự kiến thôi nên chưa chắc chắn đâu gì hết nhưng nếu Arsenal thật sự mà tung ra cái đội hình rất là mạnh như thế này đó thì với Odorat bắt tay với Thaka đang có phong độ rất là cao cũng như là bộ ba tiền đạo của Arsenal cũng vậy đó thì chắc chắn với cách biệt hai bàn thắng trở lên cho cái thằng à, Arsenal trước cái Novalet là chuyện hoàn toàn bình thường luôn đấy nhưng hiện tại đây chỉ là dự kiến cho nên chưa biết chính xác được gì hết nhớ nha anh em thì trước khi mà cái giờ bóng lăn nếu như mà có đội hình chính thức tiến sẽ soi kỹ lại từng cái cầu thủ từng cái mã kèo cũng như là cái lối chơi của hai đội ra sao thì tiến sẽ uh, sẽ đẩy lại những cái mã kèo mà mà nó tốt hơn chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em theo ok cho anh em đó vì vậy mà cái đội hình ra sân cũng như là các cầu thủ mà mà uh, à, chơi tấn công hay phòng thủ rồi đội nào chấn thương nói chung nó rất là quan trọng luôn đó đó tiến xin nhắc lại một lần nữa nếu như mà Arsenal giữ nguyên cái đội hình này là Tiến sẽ cho anh em là vào mảng kèo trên Arsenal nhưng chắc chắn sẽ có thay đổi vì chưa biết trước được điều gì hết đúng không anh em chưa biết được là thằng nào chấn thương thằng nào là chưa hồi phục thể lực này nọ là có cho dự bị hay là là ra sân ngay từ đầu với đội hình nào đấy nhưng hiện tại thì thì tiến coi như là chưa biết được đội hình đi đây chỉ là những cái dự kiến thôi thì tiến sẽ ưu tiên hơn cho anh em là vào cái mã kèo là đội khách chứ không ballet chấp 1.75 đấy thì ok tiến sẽ chốt cho anh em là là à, một cái mã kèo trong trận đấu này duy nhất đó kèm theo đó là một mã tỷ số anh em nhớ nha đây thì tiến sẽ chốt cho anh em này trước tiên là anh em vào cho tiến anh em vào cho tiến là cái mã kèo chiếc home pallet được chấp 1.75 cả chặn cùng với đó là anh em dằn thêm cho tiến đó anh em dặn thêm cho tiếng là cái mã kèo Arsenal à, thắng 1-0 ok cho anh em đó thì với hai cái mã kèo thôi tiếng chỉ cho anh em tham khảo hai mã kèo duy nhất này thôi đó vào chiếc Palace được chấp 1.75 cùng với dần tỷ số một ít thôi nha anh em dần một ít vào cái tỷ số 1-0 cho thằng Arsenal chiến thắng cả trận đấy thì nếu như mà trận đấu này về với cái tỷ số 1-0 thì chắc chắn là anh em sẽ hấp full được hai kèo đúng không vừa hấp được cái mã kèo tỷ lệ 1-0 này với bỏ một ăn 6.4 cùng với đó là anh em à, uh, thắng luôn cái mã kèo là là uh, được chấp 1.75 cả chặn còn nếu như mà anh em muốn chơi an toàn hơn muốn an toàn hơn thì anh em dằn luôn cho tiếng cái mã kèo là Arsenal thắng 2-0 đấy anh em chỉ dằn một ít thôi nha anh em chỉ dằn một ít vào hai cái mã kèo này thôi đó ví dụ như mà mà thằng Arsenal thắng 2-0 vào cái mã kèo này anh em vẫn sẽ húp được cái tỷ lệ là một ăn 5.4 đó nhưng mà bù lại anh em sẽ thua nửa mâm cái mã kèo này thua nửa mâm thôi nha tại chấp 1.5 nè đó thì nó cũng sẽ không có lỗ nhiều nếu như mà anh em biết uh, ờ, cân đếm lại trong cái trận đấu này thì chắc chắn vào cái kèo nhược tiến chắc chắn đường nào cũng có lãi luôn đấy chơi như vậy thì thì mới gọi là chơi đúng anh em trừ cái trường hợp mà đen đuổi mà Arsenal nó thắng cách biệt từ ba bốn bàn trở lên thôi thì cái đó là thì chịu thôi đúng không đấy chơi như vậy thì mới có lãi chứ anh em mà chơi như cái kiểu mà anh em thích đội nào vào đội đó thì không có đường nào mà thắng hết đó chỉ là tỷ lệ thắng 50 50 thôi ok cho anh em thì với những mã kèo này chỉ là những cái mã kèo mà dự uh, nhận định trước trận đấu khá là sớm những mã kèo được xem ở cái mức là tham khảo thôi nhé anh em đó anh em nhớ nhé nếu mà hợp ý trùng máu anh em vào còn không anh em có thể đánh ngược lại còn những mã kèo chuẩn hơn chắc chắn tiến sẽ cân đo cái đội hình cũng như là các cầu thủ đó trước giờ ra sân ra như thế nào cách nửa tiếng hoặc một tiếng tiến sẽ đẩy lên trên nhóm cho anh em theo ok cho anh em thì cái video này cũng dài rồi tiến cũng sẽ xin kết thúc cái video này tại đây nhé anh em thật sự thua tha sao bờ muốn ờ, gỡ gạt muốn vào nhóm của tiến đạt đủ hai yêu cầu có số 4 một hai cũ trở lên và chơi chung cùng trang với tiến thì cứ liên hệ cho tiến qua cái zalo hoặc cái telegram tiến để phía dưới góc màn hình trong video này ok thì à, trước khi kết thúc video anh em nhớ để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh tiến sâu kèo cũng như là một lượt đăng ký theo dõi kênh tiến bóng đá để cho tiến có thêm nhiều động lực để làm tiếp những cái video tiếp theo cho anh em nhé và cùng với đó anh em để lại một like trong cái video này cũng như là là anh em à, bình luận về cái tỷ số của cái trận đấu giữa cái thằng Arsenal với Crystal Palace thì tiến sẽ lựa chọn ra những cái người mà mà hai người nha anh em tiến sẽ lựa chọn ra hai người bình luận chính xác nhất cái tỷ số của cái trận đấu này đó và sẽ có một cái phần quà là 500k dành tặng cho anh em nhé đấy thì à, tiến cũng sẽ chúc anh em luôn thắng các mã kèo mà anh em đã đầu tư và chúc anh em có nhiều sức khỏe